khi đợi nó chín lên xong rồi mới um, ờ, làm giống cái miếng gì nè chị sẽ chị, ờ, à, mình, mình bỏ súp bỏ cái sốt đó vô đây xong lót mấy cái miếng này xong bỏ sốt xong mình lót miếng này sốt lót này lúc đó chị làm chị quay cho con lên, làm cho mấy cái này nó mấy cái này ăn là không có bị ngán hôm nay chị làm này nè đó nhìn giống như nè đó mình làm nữa không dưới là thịt nè xong rồi cái miếng à, miếng này nè giống nuôi vậy đó xong mình tới lớp nè xong nuôi là thịt bò thịt bò nuôi thịt bò nuôi thịt bò nuôi món ăn ngon bỏ à, phô mai vô giờ là nấu này đợi cho nó chín lên nó sôi chứ nó lộn xong mình nấu từ từ từ từ từ, từ cho nó nó mềm sạch nè. Bây giờ chị mới bỏ night. 定了。 chị để gì họ chín ăn à <laughs> nó chơi dân. không <laughs>